thầy lu mê kê tê ai ơ nha tù lô ban cho thi dù thi tê sơ thị nó e tu mà li khu si tu miền tại lu mi kinh đầu bay chung nhẹ thế y thì ơ càn cho tàn cho tiền nặng lâu lâu đi cổ cho trong chơi ồ nhà nghĩa là tăng e bay mi tăng nhỏ đạo đi nu ta tăng cái đã u e tăng ti bằng tuổi e còn chơi nhỏ e mi cho nhỏ ở to tuổi e nhỏ chơi tuổi ở to đi hồ tí tu tại tí còn chơi nhỏ e tí tu nị chi đàn tự chủ đăng thờ tí là lo co chơ đăng lo co tí cú mê nghĩa lặng tờ tí chữ dạ ơ nhá từ lo pe lô thơ thì nó e tí tu lo lo gù con lo tí tu mơ nghĩa lặng thế thầy lưu mi trên cầu cây dung nhẹ chế y thì lộ ơ cho lo lo cơ hậu ơ phụ ô lô chẳng tua lu bên đầu ca mong lò cho chị chê này lâu tệ mong ở mì ơi tu anh đi con đồ quan đồ thùng tê cộng chơi nhó e qua cha tư quan đồ đi lò đồ cái em đồ cộng tuổi lo công tơ lo tí tu và xe đu tu tí e tí tu chỉ lù lo tê tăng nhờ tê tơ lòng nhờ lòng tí wa tu khơ e cú mi e lòng thế xa gà tư lo khơ xe xa tơ tư tùa Thơ tí đầu tôn tơ tơ e thề lì hơ phá phơ lòng chê tí lòng tơ tơ trọng tơ wa nhá xuôi chẳng lòng nhờ lòng si e lu mi tong ta tong tua lo kha shi tơi tên đơ cú ta mi đăng tầng đồ tên đồ tô rong la lu tận lo đồng xin cơ e mu của sống dù đừng cơ nhờ là mi nông ti ti, em mi xin cơ e cơ mong tí lặng tu xia tí lặng tu liên cầu hơ lặng nhờ lặng tí mi chỗ yên tận cho trơn tận đồ tơ nô e qua mong cầu đô nằng nghĩa nằng tí hô mi chỗ gia sĩ phương đầu Phía mong tê nu tầng đi đàn tơ u e quân cầu quân nhớ em cầu cây liên thơ cây tơ em cầu cũng xe tuổi đâu cũng tơ e tư tơ ô yên quân cầu quân trâu trâu nhà li ni chuẩn thơ lô ti tu vi là li ta tơ nho chỉ mò tâu e ti tu chỉ lù đô tê tăng nhờ Thế e tơ cú lần nhẹ lần ti lô ô tu khơi cú mi nhẹ lần tây tá ra tư lô cơ xe e sa ta tư lô tin thơ tuổi công thơ tơ e thể li khô khô nhẹ lần 在故乡，下，铁里分发发的养路进头，白姓说呀说养能呀能。铁路每重大动作，领导里面铁领导，领导不是在你养牲口，看透这路去挣钱，讨不给可能像想，多么辛苦在着农奴。 山农林家的幺么果生有仁德，人家米农地地，兄弟哥哥地农，啊，祖先的祖灵头古人也能的好传做莫老去不切这种耕种，农些为了理由。